còn đó những ngày bên nhau thì sau đây chẳng thấy đâu anh là sao tôi cũng mấy lâu thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên ra nhớ anh nói đôi mình đừng rời tay riêng riêng mình dâm tư sâu tận trong đáy lòng anh rời đi nói gì cũng bằng không